là tết sông vầy cầu sông túc mọi nơi cùng đón xuân về và chúng muôn nhà đều yên vui cùng ấm no xóa bỏ những ưu phiền xóa